Sóng biển bất ngờ dâng cao, mọi người vội vàng kéo nhau bỏ chạy, bác cõng Chris trên vai điên cuồng chạy về phía trước, nhưng tốc độ của sóng biển thật sự quá nhanh. Bác ở trong nước không ngừng vùng vẫy, cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước, anh ấy cố gắng nắm lấy sợi dây đèn trên đỉnh đầu, xung quanh là nước biển bao trùm, đã không còn nhìn thấy người đâu nữa rồi, bác điên cuồng gọi tên của Chris, Chris lúc này đang dùng hết sức ôm chặt lấy một cây cột. Bác dùng hết sức bơi về phía của cậu bé, nước biển không ngừng tạt vào người của anh ấy. Khi sắp nắm được tay của Chris, thì nước biển bất ngờ xô mạnh cuốn anh ấy đi. Khi bác bơi đến bên cạnh cái xe, thì Chris lại tuột tay trôi theo dòng nước. Bác thấy vậy vội vàng nhảy vào trong nước, hai tay ôm chặt lấy Chris. Bác vô cùng sợ hãi, xém chút thì để trôi mất cậu nhóc này rồi. Trong dòng nước biển cuồn cuộn, bác thả Chris lên nóc của một chiếc xe chữa cháy. Nước biển lúc này đã nhấn chìm cả con phố, khi hai người cho rằng đã an toàn người phụ nữ ở cách đó không xa đã sắp bị nước biển nhấn chìm, bác mở thang mang theo ống dẫn nước, cẩn thận đi về phía của người phụ nữ, sau đó nhảy vào trong dòng nước, dùng hết sức bơi sang bên phía bờ đối diện, đem ống nước buộc chặt lên thân cây, sau đó bảo người phụ nữ bơi về phía của anh ấy. Người phụ nữ ở trong nước cố gắng hết sức bơi, bác giơ tay ôm chặt lấy cô ấy, thuận lợi cứu được người phụ nữ lên xe. Từ phía xa có rất nhiều người đang bơi về phía của họ, sau khi bác cứu được họ lên xe thì một đợt sóng khác lại kéo đến. Bác dùng hai tay ôm chặt lấy Chris, nhưng lúc này có thêm càng nhiều người bơi về phía chiếc xe của họ. Bác theo bản năng giơ tay ra cứu họ, kết quả Chris không cẩn thận bị rơi xuống dưới. Bác lo lắng vội vàng nhảy vào trong nước, nhưng tìm thế nào cũng không thấy Chris đâu cả. Sau khi nước biển rút đi, bác đi khắp nơi tìm kiếm, ở trong nước anh ấy tìm ra mắt kính của Chris, cả người bác trở nên ngơ ngác Chris rốt cuộc đã bị cuốn đi đâu rồi một cơn sóng bất ngờ khiến Chris rơi vào trong nước. Bắc điên cuồng đi khắp nơi tìm kiếm cậu bé, anh ấy nghe thấy tiếng cầu cứu, một đứa bé đang bị đè dưới đống đổ nát. Bắc kích động vội vàng lao đến giúp đỡ nhấc tấm biển quảng cáo lên. Không phải là Chris, Bắc có chút thất vọng, anh ấy ngăn những người đi qua lại, miêu tả cho họ về hình dáng của Chris, một chàng trai nói với anh ấy từng nhìn thấy cậu bé, nói cậu bé cùng với vài người khác đến tiệm bánh gần đó lấy nước uống, nơi đó cách chỗ này khoảng 6, 7 con phố. Bác vội vàng cảm ơn cậu ấy, sau đó kích động đi đến nơi được chỉ dẫn, màn đêm buông xuống, bác cuối cùng cũng đến được trạm cứu trợ, đột nhiên anh ấy nhìn thấy một cậu bé, bác kích động vội vàng chạy đến, nhưng đó không phải là Chris, bác vô cùng thất vọng. Cả người anh ấy bắt đầu rơi vào tình trạng không tỉnh táo. Cơ thể của bác lúc này đã trở nên vô cùng suy nhược, sau khi được nhân viên cứu trợ giúp đỡ xử lý vết thương xong, bác đến tìm một nữ y tá xem danh sách những người được cứu, nhưng trên đó không có tên của Chris. Nữ y tá muốn bác sang phía đối diện xem thử, nhưng đó là nơi để xác của những người chết mạng. Ánh mắt của bác lộ ra đầy vẻ tuyệt vọng, anh ấy lấy điện thoại gọi cho chị gái của mình. Bởi vì anh ấy đã làm lạc mất con trai của người anh em tốt Edith rồi, chị gái muốn bác tiếp tục tìm kiếm, nhưng lúc này anh ấy lại nhìn thấy Edith, bác lựa chọn trốn tránh, anh ấy không dám đối mặt với Edith, chị gái nói anh ấy bắt buộc phải nói chuyện này cho Edith biết, bởi vì Edith là bố của Chris, nhưng bác vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm, khổ nỗi tình trạng sức khỏe của anh ấy bây giờ đã không thể tự mình hành động được nữa rồi. Lúc này Edith phát hiện ra Bắc, đối mặt với ánh mắt của Edith Bắc không biết phải nói gì cả. Edith nhìn thấy kính mắt của con trai đeo trên cổ của Bắc, Bắc lúc này mới ngập ngừng nói ra chuyện mình đưa Chris ra biển chơi không cẩn thận gặp phải sóng thần. I don't know what to say. Um, Nhưng lúc này, Edith đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ ôm theo một cậu bé xuống xe cả người bắc ngơ ngác nói không thành tiếng. bắc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, anh ấy không dám tin vào những gì đang thấy trước mắt. You're back. No, I'm... It's Lúc này bác cuối cùng không chịu được nữa mà ngã xuống. Một cặp đôi đang tổ chức hôn lễ trên tàu, một con sóng lớn bất ngờ ập về phía của họ. Khi nhân viên cứu hộ đến nơi thì thấy mục sư bị thương nhẹ ở đầu, con chồng và con trai của người phụ nữ lại bị thương rất nặng. Nhân viên cứu hộ nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì bị dọa không nhẹ, một thanh xuyên qua hai người họ ghim xuống đáy thuyền, thuyền còn bị dò nước, họ phải nhanh chóng nghĩ cách, dưới tình huống bình thường, sẽ mang cả người bị thương và thanh sắt đến bệnh viện, để bác sĩ xử lý, nhưng cây sắt đã ghim chặt vào đáy thuyền, chỉ có tách chúng ra thì mới có thể đưa được nạn nhân đi. Cậu con trai thì chỉ bị thương ở phần vai, còn ông bố dượng thì bị thanh sắt xuyên qua vùng bụng khiến nội tạng tổn thương. Nhân viên cứu hộ đưa người phụ nữ rời đi, chuẩn bị công tác giải cứu hai người còn lại. Bố dượng nói với nhân viên cứu hộ chỉ cần cứu cậu con trai là đủ rồi, nhưng nhân viên cứu hộ không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy. Cả hai người đều phải cứu. Họ dùng máy cắt cắt bỏ phần gậy sắt thừa bên ngoài, sau đó nói cậu con trai cố gắng quỳ lên, cắt đứt phần cây nối trung gian giữa hai người. Máy cắt tác động vào phần vết thương khiến cậu con trai không nhịn được mà kêu lớn. Cũng may thành công cắt bỏ được thanh sắt, cậu con trai được nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài, nhưng trường hợp của bố dượng thì không dễ dàng giải quyết như vậy, thanh sắt đã xuyên qua vùng bụng cắm xuống thuyền. Nếu như cố tình kéo dạ, ông ấy nhất định sẽ mất máu mà chết, họ chỉ có thể cắt đứt thanh sắt ở phía dưới thuyền. Đội trưởng mặc lên thiết bị lặn, nhảy vào trong nước, nhưng lúc này, một đợt sóng khác bất ngờ xô đến, nhân viên cứu hộ vội vàng nhấc cao phần đầu của bố dượng, nước chảy xiết, còn ông lão cũng đã không còn hô hấp, họ chỉ có thể làm hô hấp nhân tạo trên nước, nhưng như vậy thì cần phải để cho ông ấy nằm thẳng, đầu tiên là đeo cho ông ấy mặt nạ chống nước, sau đó đặt ông ấy nằm xuống, sau đó tiến hành hô hấp nhân tạo trong nước, hai người luân phiên tiến hành, nhưng vẫn không có phản ứng gì, đội trưởng ở dưới nước lúc này đã tìm thấy thanh sắt, đang tiến hành cắt đứt nó, trải qua sự nỗ lực không ngừng, ông lão cuối cùng cũng hô hấp trở lại, còn đội trưởng cũng đã cắt đứt được thanh sắt, ông lão thành công được cứu, thật là khó có thể tin được, cuối cùng một nhà ba người đều được bình an, video hôm nay đến đây là hết, hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.